qua hoàng hôn kia thăm nhà em như là sương khói mong manh về trên phố đâu hay một hôm gió mùa thu đâu hay mùa thu gió đêm qua mặc thêm áo tay em lạnh mùa đông ngoài phố đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng đèn dầu khuya quán quên chờ xa đêm đêm nằm mơ phố mơ như mình quên hết quên đi tình yêu quá sương răng hồ tây trắng đông trong ngày xưa ấy tôi soi tình tôi giữa đời em lạnh mùa đông ngoài phố đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng đèn dầu khuya quan quên chờ sáng đây em lạnh mùa đông ngoài phố đêm xin bình yên con đường vàng ánh trăng đèn dầu khuya quán quen chờ sáng mơ như mình quên hết quên đi tình yêu quá vô cùng sương giang hồ tay trắng đông trong ngày xưa ấy tôi soi tình tôi xưa đời em tôi soi tình tôi xưa cảm ơn quý vị rất nhiều Có dáng ai thật quen Ở bên đường anh đã thấy Anh và em Hôm nay đâu khác xưa nhiều Chỉ khác một người đi cạnh bên Hỏi ai chẳng buồn Trong tình yêu Đôi khi em ước mơ nhiều để đến khi chẳng như mộng mơ lại buồn bấy nhiêu trong tình yêu đôi khi anh quá vô tình để nỗi cô quạnh luôn ở bên dẫu em có anh người ơi em đã bao lần thấy anh trong mơ rất gần cầm tay em kề vai em nói yêu em như thuở nào giờ đây em bước bên người nhưng sao em không thấy vui có lẽ tim của em từ lâu chỉ hướng về một chiều nay cơn mưa rơi ướt vai gầy có dáng ai thật quen ở bên đường anh đã thấy anh và em hôm nay đâu khác xưa nhiều chỉ khác một người đi cạnh bên hỏi ai chẳng buồn trong tình yêu ước mơ nhiều để đến khi chẳng như mộng mơ lại buồn bấy nhiêu trong tình yêu đôi khi anh quá vô tình để nỗi cô quạnh luôn ở bên dẫu em có anh người ơi gần cầm tay em kề vai em nóng yêu em như thuở nào giờ đây em bước bên người nhưng sao em không thấy vui có lẽ tim của em làm sao khi tất cả bây giờ đã muộn mà làm sao you. mơ biết rằng câu nói anh thật lòng biết rằng bờ vai anh quá êm đềm em tựa vào anh thiên đường anh rất lối hứa đến trọn đời sẽ mãi đừng rời xa anh nhé vì lúc yêu em anh dại khờ đừng làm anh lo lắng vì trái tim em yêu em người yêu ơi em có biết hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn nơi thiên đường bờ vai anh quá êm đềm em tựa vào anh thì đường anh rất lối hứa đến trọn đời sẽ mãi là của nhau đừng rời xa nhé vì lúc yêu em anh dài khờ đừng làm anh lo lắng em có biết hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn nơi thiên đường anh đưa lối em làm anh lo lắng vì trái tim em yêu mềm người yêu ơi em có biết hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi xa vời nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi xa vời nơi thiên đường anh đưa lối sẽ mãi sao cho ban nhạc súng lên nè hey. Hey. Hẹn hò mãi sao em không về với anh Ở nơi ấy em đang nghĩ gì có nhớ anh hay em đã quên làm anh bối rối hẹn hò mai sao em không về bên anh để anh cứ ngóng trông tôi ngày chuyện là thế sao em lại khóc bởi yêu anh mà thôi kia áng mây trời bay bay bay về xa mãi kia dòng sông cứ trôi về nơi xa vời vời trôi mãi Hẹn hò mãi sao em không về với anh Ở nơi ấy em đang nghĩ gì Có nhớ anh hay em đã quên Làm anh bối rối Hẹn hò mãi sao em không về với anh Ở bên ấy ngóng trông tôi ngày Chuyện là thế sao anh lại khóc Bởi yêu em mà thôi bay bay bay về xa mãi kia dòng sông cứ trôi về nơi xa vời vời thân mãi để rồi xa trên vùng biển vắng mà sao anh mong tìm chi chốn này đã không còn ai tay nắm tay chiều nay từ khi chúng ta xa rời tổ ấm thấm thoát đã đã lỡ nói chia tay cùng em mà sao ai không yêu ngày xưa chúng ta đã từng hạnh phúc suốt những tháng năm êm đềm cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ bé dưới góc phố vui mọi người thân quen mà sao anh không xoa dịu hay níu lại đã nghi ngờ nhau cho đến khi nhắn phai giờ đây đến nơi xưa thật buồn bã có những dấu chân xa lạ thu đã thấy bao lần màu lá quá khứ vẫn chưa một ngày vội pha cũng đã có quên đi từ lâu mà sao anh không ngồi được đi nói sao trái tim còn nguyên những vết thương thương thật sâu xem sóng xô nhau vào bờ cá ngắm những cánh chim lạc hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai một người nợ một người vỡ bao mộng mơ rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau chỉ là dấu dấu che đi ta còn yêu nhau vì cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu khó cùng nhau hay quá mà vỗ tay ạ à. không biết là lần ở đầu tiên anh hát bài này luôn đó anh huy ơi ồ nhưng mà rất là hay ạ à. không biết là cả nhà có thể cổ vũ cho anh anh em như bằng những cái ánh đèn flash từ bên dưới được không ạ à? wow tuyệt vời lắm đó quý vị em xin cảm ơn hẹn nhau nhé kiếp sau ta lại nhận ra nhau không lùi bước nắm tay nhau qua đời thương đau đôi mắt để dành ta khóc những ngày có nhau bên nhau hẹn nhau nhé hẹn nhau kiếp sau tìm nhau rời xa nhau dấu tim vẫn còn mang tên nhau chỉ là dấu dấu che đi ta còn yêu nhau vì cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu tình vẫn đậm sâu cần biết thương đau ngày mai chỉ cần nhau giờ buông tay để được thấy nhau về sau trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau chỉ là không cùng nhau hát thật to khúc này được không ạ à? tương chẳng cần biết thương đau ngày mai chỉ đúng là chỉ là không cùng nhau nhưng mà đây mình hôm nay đã cùng nhau rồi hát xong bài hát này con tác thật lớn được không ạ <laughs> cảm ơn quý vị rất nhiều Chị xin cảm ơn